Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của ô tô Kiên Anh trên YouTube và trên Fanpage. Hôm nay ô tô Kiên Anh xin giới thiệu với các bạn một chiếc xe hai chiếc đó là chiếc uh, Toyota J bản GL sản xuất 202 Với à, máy là 1.8 phiên bản màu đỏ đô Xe còn à, nguyên bản và cực kỳ đẹp nhé Sơn zin gần như là 70% là còn 70% Với cái biển số 38H 4 số 5 cực kỳ đẹp Khi à, quý khách có nhu cầu mua chiếc xe này ô tô Kiên Anh muốn quý khách muốn giữ lại cái biển số thì ô tô Kiên Anh xin sẽ làm cái ủy quyền trực tiếp từ chủ Giang ờ, cho quý khách nhé đây chiếc dây đây phiên bản GL là phiên bản đủ với ờ, mâm của nó là mâm đúc bốn bánh hai tháng đĩa trước và phiên bản này là màu đỏ đô cực kỳ đẹp này. quý vị nhìn những cái đường gân này đường gân chỉ là còn rất là thẳng với à, mẫu à, Toyota GL bản GL dây GL này là đúng là một chiếc à, Toyota thần thánh phiên bản trước của Innova là thay thế phía sau này là dòng xe của Innova nhé cực kỳ đẹp đăng ký 7 chỗ về phía nội thất của nó thì tí nữa ô tô kinh anh à, tôi sẽ quay cho quý vị coi và đây là chiếc uh, Captiva 207 chút nữa uh, tôi quay xong cái à, mình quay xong cái à, con dây này thì sẽ quay sang con à, captiva kia cho quý vị cứ cách hôm nay sẵn quay cả hai đợt trước là có một anh chuyên về một bạn chuyên về quay clip và nói nhưng mà hôm nay mấy bữa nay là bạn ấy bận đi du học rồi nên là tôi phải đứng ra để quay để phục vụ quý khách cũng lâu rồi mấy hôm nay chưa thấy lên ô tô kênh Anh khu vực miền Nam là chưa có lên sóng sẽ quay chi tiết từng phần một rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi vào từng phần hệ thống đèn đèn là vẫn còn khá là mới này mặt ca lăng sẽ quay từng tí một chút một cho quý khách coi nhé đây đèn này dưới này. đây là cảng này Đây là lốp ờ, bên tài ở phía trước đây. Cái lốp này đã sơn lại rồi Sơn lại rồi Nhưng mà sẽ không, nó không bị sất sát gì cả Chỉ có sơn lại thôi Phía trong lòng già Còn rất là mới Không có bị uh, mục mọt gì cả Đây Đấy phía trong đấy. Không có bị mục mọt gì cả Dây mà Rất là dày Cái lớp này nó rất là dày này là là tôn này tôn dày này đây các đường chỉ của nó này chỉ của nó rất là thẳng cái này là bên thợ nếu mà đâm đụng người thợ không có làm được cái này bệ bước bệ bước còn khá là mới các à, tay nắm cửa này đây là zin theo xe nhé hệ thống kính này kính, kính zin này đây là phía lốp phía sau bên tài đây tất cả bốn vỏ lốp đều rất là mới còn khoảng chừng 90 phần trăm còn rất xài rất là lâu nữa mới uh, chúng ta mới có thể thay thế đấy bốn cái mâm này à, ô tô kiên anh đã cho sơn lại rồi tại vì thực tế 202 đến giờ thì nó sẽ không có bền à, nó sẽ không còn được màu đẹp đâu nên là ô tô kiên anh đã cho sơn lại cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe cả và đây cái phần này là cái phần cực kỳ quan trọng của xe này là chúng ta có thể biết được là xe của mình nó là xe còn zin hay là chất lượng hay không đó là cái cua lốp này khi mà cái cua lốp mà nó còn như thế này chứng tỏ là xe nó còn rất là chuẩn đấy này cái cua lốp rất là hiếm những cái xe mà nó có được những cái này nhé đây, phía trong lòng già còn rất là cứng cứng lắm đấy. hệ thống đèn này đèn này còn là đèn zin theo xe nhé zin nhé đấy. phiên bản phiên bản này là phiên bản GL ấy với mức giá của ô tô Kiên Anh đang à, đang để bán ra chiếc xe này là 185 triệu bao ủy quyền bao rút hồ sơ và bao vận chuyển cho quý khách trên toàn quốc rất đẹp đây đấy bản GL nó khác là nó có cái này đây cái này này là bản GL này GL xịn và còn một số cái nữa tí nữa mình à, quay trực tiếp à, phân biệt giữa bản GL và bản DX bản DX của 202 của Tota dây là nó rất là rẻ nó chỉ rơi vào tầm trăm hai trăm ba thôi nếu cũng là 202 nhưng mà đây là dòng 202 nhưng nó phiên bản GL và đặc biệt là nó có cái biển số rất là chuẩn và xe này rất là đẹp xe cọp tí nữa mình sẽ quay nội thất trực tiếp ờ, nội thất cho quý khách coi là cái nội thất của nó nó đẹp ở một cái mức độ nào đây phiên bản GL là đây phân biệt đây cách phân biệt của bản GL đấy cái này là, là nó bằng inox này. nó chạy dài từ đầu đến cuối xe này đây là gọi là còn bản DX này nó sẽ không có cái này nhé rồi đây là bánh xe phía sau bên phụ mâm mình cũng đã sơn lại rồi đây sơn sơn lại rồi hết rồi. Đấy. nhưng mà lốp thì còn mới khoảng chừng 90 phần trăm tất cả bốn lốp đều bằng nhau thay cùng một lượt hết và đây là cái cua lốp nhé. đấy cả hai bên đều còn để đánh giá mức độ của chiếc xe này nó có zin nó đẹp ở mức độ nào chúng ta có thể dựa vào cái cua lốp này, này để đánh giá là được Đấy, trong lòng rè này hộp rè này đấy những cái này vẫn còn cứng lắm không có mục mọt gì cả sắt xi còn rất là đẹp đây bệ bước đây đấy. kính này Đấy, các đường chỉ này đường gân này có một tí lỗi đây bị bị hơi móp móp chỗ này chúng ta nhìn vào là thấy nó hơi có vẻ hơi móp móp chỗ này này nó bị xước chỗ này nhưng mà không chưa cho làm được khi nào quý khách có về có thể về làm này rất là đơn giản không có gì cả đấy đây là bánh xe phía trước bên phụ đấy bánh xe còn rất là đẹp đây, lỏng già đây tô kiên anh hôm nay sẽ quay trực tiếp hai chiếc quay hai chiếc cho quý khách luôn một lượt luôn rồi chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội thất của chiếc xe này nhé lắp cabo này lắp cabo còn rất là chuẩn bóng lừ nước sơn còn rất là đẹp đây nội thất của chiếc xe này đây Toyota dây GL202 Phiên bản này đã được uh, hãng bọc một cái lớp uh, nỉ Tất cả bốn kính đều chỉnh điện Điều khiển từ xa hết Sùng chỉ của các cánh là ô tô Kiên Anh cam kết là nó còn zin từ A tới Z hết này, Cái này là sơn zin luôn các này cái này là răng chống ồn của chủ xe người ta kỹ người ta dán một lượt cái răng chống ồn vào nhưng cái cái cái cái sùng chỉ bên trong nó vẫn còn nguyên ốc này. các ờ, nách cửa của chiếc xe dây thần thánh mà thực tế thì phiên bản thì rất là bền cái nút ghế ngồi không có ờ, bị nứt hoặc là bị chai nhựa gì hết các chốt khóa cửa vẫn còn rất là mới này Đây. hầu như là chúng ta sẽ không có kiếm ra được một cái vết mục nào cả đây phiên bản GL là cái này ốp là ốp của nhà sản xuất người ta ốp ốp giả gỗ này. đây là cái lớp ờ, nhựa phía trên nhưng mà nó giả gỗ là đập ốp những cái này rồi đây toàn bộ cái cái mặt ừ, tắp lô không có bị chai sần hay là nứt vỡ gì cả đây vô lăng đây cái à, củ số này à, ô tô kênh anh à, thấy nó đẹp quá nên mua về để thay thôi chứ không có ấy cả củ số của nó vẫn còn mới rất là mới hiện số cũng rõ ràng gần như này đây là cái cổ số mới ô tô kiên anh mới mua thôi mua về thôi có được trang bị thêm cái à, bệ tay đây trần đây phiên bản GL này là được trang bị hai dàn lạnh nên là cực kỳ mát trần nỉ theo xe này, nỉ zin theo xe này quý vị à, nếu mà không có nhu cầu thích cái trần nỉ này chúng ta có thể về làm bọc ni lông lại để vẫn giữ nguyên được cái trần nỉ rất là đẹp xe đã được trang bị cái à, màn hình à, cảm ứng DVD này đây okay. còn rất là chắc và đẹp cái này là cái nhựa à, bằng bằng bằng bằng bằng, bằng, bằng tôn nhé tôn của nhà sản xuất đây. DVD này. âm thanh cực kỳ hay tất cả các dàn lạnh đều hoạt động rất là chuẩn tốt mình hàng ghế phía sau đây. cánh cửa phía sau cũng đã được uh, chủ nhân người ta lót một cái lớp uh, cao su chống ồn bảo tắt cái nhạc đây bạn không là nói đấy Youtube người ta kiện Các ốc rất đẹp nỉ Các chốt khóa này hai dàn lạnh của Tota dây này đều hoạt động rất là tốt ờ, rất là lạnh nha quý vị có hai dàn lạnh hoạt động rất là chuẩn rất là mát toàn bộ là ghế nỉ còn zin nguyên rất là zin zin nguyên các nách cửa và các khóa cửa đây các nách cửa rất đẹp này. lớp nỉ Toyota này đi ờ, đầm và chắc mức độ tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nó rơi vào tầm khoảng chừng 9 lít đấy đây là phía cánh cửa cốp sau của chiếc ờ, xe này đây chúng ta coi xem là nó có bị gì không nhá đây đây là không à, dấu hiệu của những cái không à, không bị cấn động chưa bị cấn động này đây là những các vết uh, bù long đinh tán của nhà sản xuất này, người ta làm này cao su vẫn còn rất là chắc đấy bên này cũng thế đây tất cả các dấu hiệu của nhà sản xuất là vẫn còn nguyên chứng tỏ là chiếc xe này không có bị ờ, đâm va hay là cấn đụng gì hết cả nhé đây tắp bi phía sau đây cửa phía sau đấy sùng à. sùng còn nguyên chạy dài không có bị ờ, một vết là mất một vết nào hết ờ, một tí nào hết cả chúng ta sẽ coi từ đằng sau ra xem đây cực kỳ rộng rãi thoải mái mà chiếc xe nồi đồng cối đá bậc nhất của Toyota là chiếc này đây Toyota dây khoang nội thất cực kỳ rộng ngồi thoải mái đây, tất cả các lớp nỉ vẫn còn nguyên nhé. nỉ với mức giá là 185 triệu ô tô kiên anh bao vận chuyển quý khách nào mà thích giữ biển lại biển số đẹp á, thì à, ô tô cân anh sẽ làm cái ủy quyền trực tiếp sang cho quý khách sử dụng vẫn bình thường hợp lệ hết đây là cánh cửa ở phía bên phụ hey. tất cả các vết à, của nhà sản xuất này cái này là có hơi bị một tí này về làm lại được keo chỉ vẫn còn zin zin hết đây vẫn còn cái chữ Tota này với chiếc xe thần thánh siêu bền này cực kỳ tốt cực kỳ nồi đồng cuối đá đấy căng nhựa này đấy. cái nhựa này nó còn rất là mới đây, các bậc cánh cửa này. Toyota GL sản xuất 202 GL xịn biển cực kỳ đẹp cam kết không có một lỗi nhỏ nào hết để 202 tới giờ thì ờ, bao nhiêu năm nay rồi thì đương nhiên là nó sẽ già theo xe nhưng mà với những chiếc phiên bản này là chúng ta ờ, với mức giá là 185 triệu chúng ta về ờ, xài dịch vụ cũng được gia đình cũng được và xe công trình cũng được tất cả đều ờ, hợp lệ hợp ừ, phù hợp với chiếc xe này nhé. cánh cửa phía sau bên phụ nó cũng vậy không có lỗi đâu bệ bước chốt cửa các nách cửa này đều cũng còn à, rất là zin và đẹp Bây giờ chúng ta sẽ coi phần à, máy của chiếc xe này nhé Cái này là cửa điện bốn cánh đều à, hoạt động rất là tốt côn số cực kỳ nhẹ số nhẹ nhàng lắm gương chỉnh điện gương hậu chỉnh điện và đây là trái tim của phiên bản GL đây máy cực kỳ nhỏ máy 1.8 nhưng mà cái uh, diện tích của cái, cái, cái khoảng chiếm của máy à, rất là nhỏ nhỏ xíu ấy. cũng cam kết là không có đâm va gì hết cả tất cả vẫn còn zin hết những cái tem vẫn còn sùng chỉ của nắp cabo đây à, chiếc xe này ô tô kiên anh đang để ở khu vực uh, thành phố rạch giá khu vực lấn biển thành phố rạch giá tỉnh kiên giang ai đến coi xe thì sẽ liên hệ với số điện thoại 0985 8844999 à, 0858844999 và 0983457763 gặp Kiên thì à, ô tô Kiên Anh sẽ làm việc trực tiếp với quý khách về chiếc xe này đây là cái phiên bản mà mà EFI này đây là phun phun xăng điện tử đây không có một vết giọt dầu giọt mỡ nào ở trên cái máy này hết toàn bộ cực kỳ khô ráo này và nổ em du bình bình còn rất mới quý khách có nhu cầu à, xem xe thì xem tại à, khu vực à, miền Tây thì ở khu vực lấn biển thành phố Rạch Giá chiếc xe này đang ở khu vực lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang có rất nhiều anh chị hỏi chiếc xe này này về để làm à, cho thuê vào cái trường lái cho thuê tự lái này hoặc là cho cho thuê à, dịch vụ à, cho thuê tự lái cũng được này vào đi dạy lái cũng được này tại vì nó rất là bền đây sùng chỉ của nắp cabo không mất một tí gì cả máy nổ cực kỳ êm máy nhỏ siêu à Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi quanh một vòng chiếc xe này nữa nhé Để ô tô Cân Anh sẽ quay tiếp chiếc uh, ờ, Captiva này nữa hai chiếc Toyota J GL sản xuất 202 Ô tô Kiên Anh đang bán với giá là 185 triệu bao hồ sơ bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách. Với quý khách nào mà muốn giữ lại cái biển 38H 4 số 5 này thì ô tô Kiên Anh sẽ làm cái ủy quyền sang cho quý khách và mình vẫn giữ được cái biển số này. Biển số này là 38 4 số 5 là sao ta? 38 là 3 là tài, 8 là phát, 5 là sinh. Tài phát sinh lộc. Hay đẹp. Số đẹp ạ. tài phát sinh lực rồi vậy nhé xin ờ, chào quý khách để mình ờ, quay tiếp cái con ờ, Captiva 207 kia và quý khách nào có nhu cầu liên hệ với con Tota dây này thì liên hệ trực tiếp gặp Kiên à, phụ trách của ô tô Kiên Anh khu vực miền Nam số điện thoại là 0983457763 và 0858844999 để được sở hữu chiếc xe Toyota dây này nhé